Lời đầu tiên cho phép Thầy Thái Minh gửi lời chúc đầu xuân mới, chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang đến tất cả các anh chị em, cán bộ, giáo viên của huyện Lục Ngạn, các trường mầm non, à, phổ thông cơ sở, trung học cơ sở, rồi của phòng giáo dục của huyện Lục Ngạn được mọi sự cát tường như ý. Hôm nay Thầy Thái Minh ờ, và Chư Tăng Chùa Vàng rất là hoan hỷ được đón phái đoàn do anh Trương Văn Năm, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Ngạn à, làm trưởng đoàn à, đưa phái đoàn của chúng ta về thăm Chùa Ba Vàng, lễ Phật, rồi cầu phúc, cầu bình an. Và đặc biệt nhất là chúng ta có một cái buổi giao lưu giữa Thầy Thái Minh với toàn thể phái đoàn mà thành viên trong phái đoàn đây như chị ờ, Trương Minh Sử vừa nói đó là chủ yếu là các cán bộ và giáo viên của các trường à, tiểu học, trung học cơ sở của huyện Lục Ngạn chúng ta. Với cái chủ đề mà chị Sử trước đây cũng có ờ, bạch với Thầy ba cái vấn đề mà hôm nay chúng ta cần trao đổi. Thế vì cái thời lượng Thầy xem đồng hồ thì bây giờ cũng còn rất là ít, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi. Thế mà chúng ta rồi cũng ờ, còn xin được thụ lộc Phật cơm chay của chùa, đúng không? Anh em đi từ sáng giờ chắc cũng mệt nữa, cho nên là Thầy cũng cố gắng gói ghém cái thời lượng trong phạm vi ngắn thôi, nghe không? Mà đã ngắn thì không nói hết được. Thôi ta nói những cái rất căn bản và thầy thái minh sẽ nói với cả cái tinh thần ờ, của một người cũng đã từng được công tác ở ngành giáo dục và đặc biệt nữa lại với tư cách của một người đệ tử xuất gia của phật chia sẻ với tất cả anh chị em thế thì uh, cho phép thầy thái minh gọi tất cả là đại chúng cho dễ thầy thường hay giảng pháp thì thính chúng nghe nghe giảng thì thầy gọi là đại chúng chúng tức là số đông đại chúng à. thì thưa tất cả đại chúng ờ, chúng ta công tác trong ngành giáo dục thì ờ, không ai không biết một cái câu nói rất nổi tiếng của chủ tịch hồ chí minh trong bài thơ nửa đêm bác viết trong tập nhật ký trong tù có hả đấy thủy thì độ tượng thuần lương hán tính hậu tài phân thiện ác nhân thiện ác nguyên lai vô định tính đa do giáo dục đích nguyên nhân à, đấy là cái bài thơ chữ hán à, dạ bán của chủ tịch hồ chí minh trong tập nhật ký trong tù mình dịch nghĩa ra tiếng việt là ngủ thì ai cũng như lương thiện thức dậy mới phân kẻ giữ hiền hiền giữ phải đâu là tính sẵn phần nhiều do giáo dục mà nên có thể nói rằng cái bài thơ này là một bài thơ hết sức quan trọng đối với ngành giáo dục với sự nghiệp giáo dục của chúng ta. Khi mà Thầy Thái Minh đọc bài thơ này ấy, thì mình cũng cảm nhận được phải nói cái cái chiều sâu của bác Hồ khi bác tư duy về cái việc giáo dục con người. Tất cả chúng ta trong ngành giáo dục cũng đều biết con người là trung tâm của xã hội mà trung tâm của vũ trụ luôn á tất cả mọi sự thành công thì yếu tố con người là yếu tố quyết định thành công hay thất bại thì yếu tố con người là quyết định cái thế giới này ấy, nó có tất cả mọi chuyện là vì do có con người thử hỏi nếu không có con người chỉ có loài thú ấy, thì chúng ta thấy nó chả có chuyện gì cả nó vẫn sinh tồn tự nhiên như thế nhưng mà vì có con người cho nên mới có tất cả mọi chuyện cái chữ xã hội là dành chỉ cho loài người Đó. thế và con người người ta gọi là tinh hoa của trời đất là tinh hoa của trời đất cho nên yếu tố con người là quan trọng và quyết định tất cả mọi thắng lợi mọi thành công của chúng ta thế mà để thành tựu được một con người thì chúng ta biết vấn đề giáo dục là tối quan trọng. Và bài thơ nửa đêm này bác Hồ cũng đã kết luận hiền dữ nó không phải là tính sẵn, thiện ác không phải là tính sẵn. Mặc dù là trong Tam Tự Kinh, ấy, triết học của Nho giáo thì nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng sau này cũng có vị nói là nhân chi sơ tính bản ác thế là hai cái quan điểm này cũng vẫn còn cãi nhau vậy con người ta tính bản thiện hay tính bản ác <laughs> là cả vấn đề mà thế thì ở đây bác hồ của chúng ta bác nói là hiền dữ nó cũng không phải là cái tính sẵn mà hiền dữ sau này phần nhiều do giáo dục mà nên ở đây bác dùng cái từ đa đa gì do giáo dục đích nguyên nhân tức là phần nhiều ở đây bác không khẳng định hoàn toàn tức là bác cũng nói đến cái yếu tố của di truyền chúng ta thực ra thì anh chị em đều biết đấy bác hồ của chúng ta trước đây bác cũng đã từng có những thời gian xuất gia tu hành trong cửa phật có những năm tháng bác đã xuất gia tu hành ở tại thái lan khoảng độ hơn ba năm trời bác cạo tóc đi tu trở thành một nhà sư ôm bình bát đi khất thực và trong những năm tháng ấy thì thầy thái minh tin rằng bác có rất nhiều cái duyên để bác nghiên cứu triết lý của đạo phật và chắc chắn là bác phải rất thâm hiểu triết lý của đạo phật mà triết lý đạo phật thì nói gì con người chúng ta có cái sự tương tục cái kiếp sống này của chúng ta là tương tục tiếp nối cái kiếp sống trước đây gọi là kiếp trước của mình rồi chúng ta từ kiếp sống này chúng ta lại tiếp nối làm tiền đề cho cái kiếp tương lai là kiếp sau chúng ta ai cũng có gọi là kiếp quá khứ kiếp hiện tại và kiếp tương lai kiếp hiện tại của chúng ta là kết quả của những cái gì quá khứ chúng ta đã làm nên chúng ta sinh ra đời này da trắng hay da đen sinh vào nhà giàu hay nhà nghèo à, cao hay thấp đẹp hay xấu à, đấy là ảnh hưởng kết quả của nghiệp tiền kiếp thế rồi ở trong kiếp này chúng ta tạo tác chúng ta sống chúng ta tạo tác thì nó lại tạo nhân để cho kiếp sau thành ra kết quả đấy trên trong cái bài kinh nhân quả của phật giáo thì có dạy là muốn biết nhân đời trước để xem cái sự thụ hưởng của đời nay muốn biết xem đời trước mình sống tốt hay sống không tốt mình có tu dưỡng hay không tu dưỡng thì xem cái sự thọ hưởng của ngay đời nay đời nay ta được hưởng như thế nào ta ở địa vị ra làm sao may mắn hay bất hạnh đẹp hay xấu là biết được cái nhân kiếp trước mình như thế nào thế rồi lại muốn biết kiếp sau ta sống thế nào ta được ra làm sao thì hãy hỏi hãy xem xem đời nay hiện đời mình sống như thế nào đấy là triết lý của đạo phật để nói rõ cuộc đời của một chúng sinh chúng ta là tương tục từ kiếp trước sang kiếp này, kiếp này sang kiếp sau như một dòng sông chảy vậy đó. Cho nên ờ, Thầy Thái Minh tin là bác Hồ chúng ta thì nắm rất chắc cái triết lý này. Cho nên bác mới nói là đa phần do giáo dục mà nên chứ không phải nói toàn phần. Tức là nó vẫn có yếu tố ảnh hưởng của của kiếp trước, của di truyền. Khoa học mình gọi là di truyền tất nhiên chúng ta thấy cái di truyền nó cũng không phải hoàn toàn là đúng không phải cha mẹ nào thì đẻ ra con nó y hệt như thế có nhiều cha mẹ rất rốt nhưng mà đẻ ra con cực kỳ thông minh à, đấy, cha mẹ rất xấu nhưng đẻ ra con rất xinh đẹp thế thì chúng ta nói di truyền thế nó không phải lúc ấy thì khoa học lại nói là do nó đột biến gen do này khác nhưng mà đối với triết lý đạo phật thì thấy rất rõ là cái di truyền làm cái phần rất nhỏ thôi Đó. còn thì con người ta sinh ra đời là thừa hưởng thừa kế cái gia sản nghiệp của kiếp trước mình tạo cho nên ấy, thi hào nguyễn du mới nói là đã mang lấy nghiệp vào vào thân đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa chúng ta đều mang cái nghiệp của tiền kiếp. Đó. Tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh đều mang thừa hưởng cái nghiệp của tiền kiếp. Và bác Hồ chúng ta hiểu rất rõ cái điều này. Cho nên bác mới nói đa do giáo dục đích nguyên nhân. Giáo dục là phần đa, không phải là toàn bộ. Nhưng mà thực sự giáo dục rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách một con người. Đấy. Cái bài thơ này bác khẳng định cái điều này và đúng thế thưa với tất cả anh chị em trong ngành giáo dục của chúng ta. Cho nên ấy, đối với Đạo Phật thì Đức Phật dạy từ nhân nó trở thành quả thì phải có duyên cho nên gọi là nhân duyên và quả cái nhân có thể chưa tốt nhưng mà cái duyên tốt thì cũng có thể tạo ra kết quả tốt. Một đứa bé sinh ra trong một gia đình không tốt, cha mẹ không có giáo dục, môi trường sống của nó không tốt lúc sinh ra. Nhưng nếu cháu bé ấy được nuôi dưỡng, được đón về một cái môi trường giáo dục tốt, có những người chăm sóc tốt, thì cháu bé ấy lớn lên vẫn có thể có kết quả trở thành một con người tốt đẹp đấy là nhân chưa tốt mà duyên tốt có thể tạo ra cái kết quả tốt thì chỗ này nó nói lên cái, cái tầm quan trọng của giáo dục mà bác hồ nói phần nhiều do giáo dục mà nên cái tính cách cái phẩm chất của một con người ở đời này nó chịu tác động của môi trường giáo dục rất nhiều tuy rằng người ấy thừa kế bẩm tính của tiền kiếp nhưng cái tác động cái duyên của môi trường kiếp này ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của con người đó rất rất nhiều cho nên vai trò của ngành giáo dục chúng ta cực kỳ là quan trọng cực kỳ là quan trọng hầu hết các bậc vĩ nhân và các bậc hiền tài đều được trưởng thành được un đúc trong những cái môi trường giáo dục rất tốt đẹp. Ngay như bác Hồ của chúng ta cũng thế. Bác lớn lên trong một gia đình truyền thống, nho giáo. Trong cái bàn tay giáo dục của người cha, người mẹ rất từ ái nhưng rất nghiêm khắc. Cho nên bác mới trưởng thành được một cái nhân cách như vậy. Thế thì chúng ta thấy giáo dục quan trọng lắm. À. Và Nhất là chúng ta trong cái thời đại xã hội hội nhập bây giờ, thực sự thưa với anh chị em, chúng ta phải thấy cái ngành giáo dục cực kỳ là quan trọng. Khi mà thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ các em nó tiếp xúc với rất nhiều các cái luồng tư tưởng văn hóa Đông Tây giao thoa thế này. Mà, mà trong khi thì cái nhân cách của các em ấy, nó chưa định hình các bảo chưa định hình nó sẽ lẫn lộn tất cả các cái thang bậc của đạo đức các cái chuẩn giá trị nó không biết không có nó không định hướng được cái sự phát triển cho nên vai trò của giáo dục bây giờ là cực kỳ quan trọng thầy thái minh thì cũng rất có duyên trước đây cũng đã từng làm nhà giáo đứng trên bục giảng tuy thời gian không nhiều nhưng mà cũng là có duyên với ngành giáo rồi bây giờ đi xuất gia thì làm sư sư thì cũng là thầy giáo thôi cũng không khác với lại anh chị em nhiều đâu chỉ khác anh chị em là cạo tóc thôi <laughs> nghe không? nhưng mà cũng là thầy ừ. mà thầy bây giờ dạy đạo cho nên cái duyên của thầy thái minh với ngành giáo nó cũng rất là dày hai chữ giáo dục ấy trong chữ hán này, trong chữ giáo á, nó có cái bộ phọc tức là phải có cái cái roi để đánh <laughs> đấy đã giáo là phải phải nghiêm khắc đấy cái chữ dục là dưỡng nuôi giáo dục là dạy dỗ và dưỡng nuôi chúng ta đe đè nén cái phần ác nuôi dưỡng các cái phần thiện trong tâm của mỗi con người cho nó phát triển đấy là cái nghĩa của cái chữ giáo dục đó. Đấy. chúng ta cũng giống như trồng cây Và trong cái mảnh vườn của mình ấy, muốn cho cái cây quý nó mọc lên thì chúng ta phải nhổ cỏ những cái cây dại cỏ dại ta phải nhổ nó đi Đấy. thì giáo dục cũng thế giáo dục của chúng ta chính là phần chúng ta loại bỏ tất cả những cái tính xấu, tật xấu, thói xấu của con người và chúng ta tưới tẩm vun trồng cho những cái mầm thiện, những cái, cái cây tốt nó mọc lên. Đấy là cái nghĩa của cái chữ giáo dục. Và cái cây tốt mọc lên thì chúng ta mới có hoa thơm, mới có quả ngọt để chúng ta hưởng. Còn nếu không chăm sóc thì đương nhiên chúng ta là cỏ dại, cây gai nó mọc lên vậy đấy con người thưa với anh chị em không khác gì cái cây cả đâu con người nó giống như cái cây vậy đó rất giống cái cây chăm sóc con người cũng thế vào phải cho như thế nào nuôi dưỡng thế nào như cái cây phải cho cây có ánh sáng phải bón phân phải tưới tẩm phải quan tâm phải bắt sâu phải nhổ cỏ vậy đấy thưa với anh chị em và đúng là cái tâm huyết thật sự của thầy Thái Minh đối với ngành giáo dục. Và thưa với anh chị em hiện nay chùa Vàng thì có hẳn một ban giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng để chăm sóc cho thế hệ trẻ. Và ban này đang hoạt động cũng rất tích cực. Chùa mở các cái khóa tu học mùa hè rất đông các cháu về tham dự. Các khóa tu cho tuổi trẻ, mỗi khóa tu cho các cháu tuổi trẻ là năm nghìn sáu nghìn sinh viên các trường đại học về tu học rất là đông Đấy. thế thì chúng ta thấy vai trò của giáo dục ở đây thầy thái minh tin tất cả các thầy cô anh chị em đều thấy được vấn đề này cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách thế thì chúng ta chia ra giáo dục thì có giáo dục trong gia đình từ gia đình và giáo dục cha mẹ làm thầy giáo ông bà làm thầy giáo anh chị làm thầy giáo đấy là giáo dục trong gia đình họ hàng làm thầy giáo dạy con mà cái này người ta gọi là gia giáo đấy giáo dục gia đình gọi là gia giáo gia giáo cũng hết sức quan trọng cũng có một phần không nhỏ trong giáo dục hoàn thiện nhân cách một con người trên các cụ nhà ta ngày xưa đấy chọn chồng cho con chọn vợ cho con thì phải chọn con nhà gia giáo à, con nhà nó gia giáo chứ còn gọi là con nhà mà mất nét không có giáo dục là chúng ta ngại lắm à, lấy vợ kén tông mà lấy chồng kén giống cái tông nhà đấy có gia giáo không cái giống nhà đấy có tốt không yeah. Dạ có hay không nó quan trọng lắm Đấy. cái môi trường giáo dục gia đình cũng rất quan trọng ừ. thứ hai là giáo dục ở nhà trường thì các cháu bây giờ đi học từ 6 tuổi đi học rồi gắn với nhà trường rồi ở đây có các thầy các cô mầm non à. rồi lớn lên học cho đến hết đại học của chúng ta thì cũng phải 22, 23 tuổi tức là một phần ba cuộc đời gắn liền với nhà trường gắn với các thầy các cô phần ba cuộc đời cái giáo dục thứ ba là giáo dục của xã hội của cơ quan công sở khi đi làm việc đấy xã hội giáo dục và cái giáo dục thứ tư nữa mà thầy thái minh nghĩ là cũng cực kỳ quan trọng đó là tự giáo dục tự mình dạy mình tự giáo dục thì nó phải trưởng thành mới tự giáo dục được và khi mình nhận thức rồi biết rồi thì lúc ấy là lúc ấy phải tự giáo dục Đấy. như các thầy các cô bây giờ là phải tự giáo dục à, tự mình giáo dục tự học này là chính trong cái giai đoạn bây giờ đấy, đấy cái, cái giáo dục của mình nó cũng chia ra làm bốn cái hình thức giáo dục như vậy rất quan trọng một đời người thì chúng ta thấy nếu để cái tự giáo dục ra ngoài thì mất phần ba cuộc đời là phải giáo dục trong nhà trường rồi được học ở trường ở lớp hôm nay thì chúng ta tập trung cái cái vấn đề giáo dục của nhà trường vấn đề tự giáo dục à, liên quan đến ngành giáo dục của chúng ta Đấy. thế thì thầy thái minh tin rằng tất cả các thầy cô đây đều hiểu rất rõ cái sứ mệnh của mình của người thầy giáo đứng trên bục giảng à. thì cái giáo dục bây giờ không phải chỉ là truyền đạt kiến thức không nữa Đấy, rất nhiều các nhà chuyên gia trong ngành giáo dục nói nếu chỉ giáo dục chỉ là truyền đạt kiến thức thì chưa đủ nếu chỉ truyền đạt kiến thức thì một cái máy tính một cái ipad nó cũng cho chúng ta kiến thức rất nhiều nhưng mà cái hay ở đây là thầy giáo cô giáo là một nhân cách sống động để cho học trò học theo noi gương đấy nó khác với cái máy tính đấy khác với lại cái ipad ở chỗ đó thưa với tất cả anh chị em ừ. cho nên nói về cái vai trò của ngành giáo dục thầy tham minh cũng nói với rất nhiều các bác lãnh đạo một đất nước ấy, mà trường học trường đào tạo nhiều hơn là khu ăn chơi khách sạn resort thì đất nước ấy có tương lai nhiều một đất nước mà toàn chỗ ăn chơi phải cách sạn nhiều, casino nhiều, không có trường đào tạo, trường học thì đất nước ấy là không có tương lai. Anh chị em nhìn trong cuộc sống thực tế của chúng ta, những gia đình có truyền thống hiếu học thì con cái đều có tương lai rất là sáng. Cho nên nói là cái đầu tư cho giáo dục là cái đầu tư lâu dài nhưng mà Thầy nói là lợi nhuận cực kỳ cao thầy thái minh với anh năm thì có duyên cùng học trường kinh tế trường kinh tế thì tính đến cái lợi nhuận <laughs> thì gọi là đầu tư mà đầu tư cho giáo dục là đầu tư mà lợi nhuận cao nhất cho nên cái chủ đề hôm nay thầy muốn nói với anh em là giáo dục đó là gốc phúc của xã hội giáo dục là cái gốc phúc của xã hội một xã hội một con người không được giáo dục vô giáo dục thì xã hội đấy là xã hội đau khổ không có an lạc không có hạnh phúc cho nên cái giáo dục nó quan trọng lắm chứ không thể là thường được ờ, chúng ta khác loài vật đấy là ở chỗ chúng ta có giáo dục đấy. Ờ, con vật những động vật cao cấp thì thế hệ đi trước nó cũng có thể biết huấn luyện sau một chút nhưng mà con người thì đặc biệt hơn giáo dục trở thành một ngành để dạy dỗ để đào tạo nên những con người có phẩm chất có giá trị và nghề giáo dục là một trong những nghề được tôn quý nhất của xã hội trong mọi thời đại luôn đó. Thưa anh chị em thấy là vua là to nhất rồi thế nhưng mà dạy cho vua là quốc sư quốc sư là thầy giáo của vua đấy thầy của vua mà thế chúng ta thấy cái nghề của chúng ta cao quý không ừ. quốc sư là thầy của vua vua vẫn còn phải cần thầy thì lúc bé thì vua cũng phải học học đi học đứng ứng nhân xử thế phải không? đối nội đối ngoại học tất cả rồi mới lên ngay được chứ vua vẫn còn có thầy nhà cho nên mới nói là không thầy đố mày làm nên cái vai trò người thầy của người giáo dục cực kỳ quan trọng đáng tôn kính à, mùng một tết cha mùng hai tết mẹ mùng ba tết thầy Đó. thực sự là cái nghề nghề giáo cái nghề dạy học này rất đáng quý đáng tôn vinh mặc dù trong những năm tháng rồi thì thầy thái minh cũng biết cái ờ, thủ lao cái đãi ngộ đối với các thầy cô nó cũng còn chưa tương xứng đâu chưa tương xứng nhưng mà thầy thái minh tin rằng tương lai xã hội sẽ có những cái đãi ngộ xứng đáng cho nghề làm thầy nghề thầy giáo của chúng ta thực sự đấy thầy phong kiến ấy, thì thầy giáo của chúng ta cái bộ mà sắp xếp cái việc giáo dục này chính là cái bộ lễ ừ, bộ lễ chăm lo về việc giáo dục đào tạo dạy người thi cử và cái vị thượng thư bộ lễ cũng là một vị quan cực kỳ quan trọng rất quan trọng nên cái nghề người thầy thực sự rất cao quý luôn luôn được tôn vinh thời đại xã hội nào cũng thế ừ. dân mình còn nói nhất tự vi sư bán tự vi sư à, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy Đấy. dân mình rất là hiếu học rất trọng rất trọng vọng người thầy Đấy. cái tinh thần mà kính trọng người thầy nó phải được đẩy lên cái vị trí thật là xứng đáng thật cao ừ, kính thầy mới được làm thầy à. nhiều lắm thưa anh chị em bản thân thầy thái minh thì cũng đã là học trò rồi cũng đã làm thầy cho nên mình biết đó, học sinh mà cứ quý thầy giáo nào quý cô giáo nào của môn nào là nó sẽ học giỏi cái môn đấy Đấy, thế nó chắc chắn như vậy cái môn đấy mà nó quý thầy nó kính thầy giáo ấy kính cô giáo ấy yêu quý thầy cô giáo là tự nhiên nó học giỏi cái môn đấy rất là tự nhiên dạ. đấy thưa các anh chị em nói qua thì chúng ta thấy được cái vai trò của nghề làm thầy ngành giáo dục của chúng ta nó quan trọng như thế nào đối với một xã hội rất mong các thầy cô ý thức được rất rõ ràng điều này trách nhiệm của mình và trong ngành giáo dục ừ, mong lắm ừ. thứ hai giờ về vấn đề vai trò và trách nhiệm của người quản lý như sự minh sử chỉ có thương thầy à, thầy thái minh thì ờ, chưa làm công tác quản lý giáo dục nhưng mà thầy thái minh có cái suy nghĩ này một thầy hiệu trưởng của một trường phải làm sao ờ, xây dựng cái trường đó trở thành một cái đại gia đình nha thầy hiệu trưởng phải là chủ nhà của đại gia đình cả cái trường ấy phải như một đại gia đình từ kinh nghiệm của thầy thái minh đấy cái chùa Ba Vàng này, hàng trăm tăng ni tu học ở đây và hàng vạn Phật tử tu học ở đây. Mà Thầy Thái Minh tổ chức nó trở thành giống như một gia đình. Thì Thầy Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường phải xây dựng một cái trường nó giống như một cái mái ấm, một đại gia đình vậy đấy. Tất cả các thầy giáo viên là những thành viên trong nhà các em học sinh là con cháu trong nhà mình phải xây nó như thế wow. các cháu nó rời nhà rời cha mẹ đến trường thì phải có cái ngôi nhà thứ hai ở đấy ngôi nhà đấy đấy có cha có mẹ nào đấy cô là mẹ ở trường và của cháu nó phải như vậy thì các cháu học mới tốt được vì các cháu còn rất trẻ đấy thì thầy hiệu trưởng phải ở cái trách nhiệm thế Ờ, chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên làm sao thật tốt ờ, phải thực sự có cái đức hy sinh ừ, làm sao thật tốt ngày xưa thì còn khó khăn bây giờ nhà trường cũng có thể có điều kiện để làm những cái phần kinh tế như làm cho nó hợp pháp hợp đạo lý để cho đời sống cán bộ giáo viên mình tốt lên vì thầy biết là có thực mới vực được đạo các thầy các cô mà đói quá đứng lên bục cũng không giảng được à. mày đứng bục giảng không biết ở nhà còn gạo hay không đấy. làm sao mà tâm huyết được với nghề ừ. cái này thì thầy thầy cũng cũng có ý kiến đấy với kể cả các bác quan chức lãnh đạo các bác nên đầu tư cho ngành giáo dục ừ. các thầy các cô phải có cuộc sống thật xứng đáng thực sự là xã hội mình trong giai đoạn vừa qua cái nhìn nhận đánh giá về ngành giáo dục thật sự là chưa cao tại vì thầy nói này vì nó cũng có liên quan đến các thầy giống như các sư các thầy như thế này và có thể xã hội họ nhìn nhận chưa đúng đâu họ nghĩ các sư đi tu chả làm gì cho xã hội cả không cày không cấy không làm ra thóc ra gạo không dệt ra vải cho mọi người không làm ra máy móc cho xã hội nhiều khi còn nghĩ các sư là ăn bám xã hội nữa đấy nghĩ như vậy thì cái nhìn nhận cái đánh giá như thế là không đúng thì khi nhìn nhận như vậy thì sẽ đặt người ta ở cái vị trí rất thấp ở đây thầy nói là đối với các sư đi xuất gia nhưng mà họ không biết được rằng cái sự đóng góp của các thầy các sư đối với xã hội cực kỳ là lớn cho nên có một bác lãnh đạo bác về đấy bác nói đúng thật một ngôi chùa mọc lên ấy, thì bớt đi được rất nhiều nhà tù đấy. một ngôi chùa mọc lên bớt đi rất nhiều nhà tù như thầy thái minh mà giáo hóa được ngàn dân vạn dân hướng thiện tu nhân tích đức à, thì có phải là xã hội nó tốt đẹp biết bao nhiêu các cái cái ác trong xã hội nó tiêu giảm không cần phải nhiều công an, không cần phải lắm nhà tù, không tốn chi phí cho những cái đấy. Đó. Xã hội là an ninh rất nhiều, lợi ích rất nhiều. Đó. Ví dụ một bài giảng của Thầy Thái Minh bây giờ có thể giảng mà lưu hành trên mạng chưa đầy một tháng là đã gần 20 triệu lượt người ta xem. Chưa, gần 20 triệu lượt xem. Với cái bài giảng lên rất là nhanh, giảng xong cái đã mấy triệu xem rồi cũng có thế thì những người mà ta xem vào người ta được tiếp cận với cái giáo lý của phật người ta trở nên con người lương thiện tốt đẹp các cháu thanh thiếu niên trở lên con người hiếu thảo với cha mẹ tốt đẹp bao nhiêu đó. cái đấy là cái lợi ích mà vô hình mình phải thấy chứ không phải chỉ làm ra thúng thóc ổ khoai mới là lợi ích cho xã hội đâu đóng góp cho xã hội nhiều mặt mà thầy thái minh nói chuyện của thầy thái minh là để muốn nói là ngành giáo dục của chúng ta đấy không làm ra gạo không làm ra sản phẩm máy móc nhưng chúng ta làm ra một cái sản phẩm đặc biệt đó là con người một con người lại là nhân vật quan trọng nhất của cả một xã hội chúng ta gọi là ngành chồng người cái sản phẩm mình là sản phẩm con người cái đấy nó mới là cao quý chứ xã hội nào cũng thế mục đích của xã hội là muốn đưa con người đạt đến tự do hạnh phúc bác hồ nói nó không có gì quý hơn độc lập tự do và trong cái tít của tất cả mọi cái tiêu đề của mình là gì độc lập tự do và gì hạnh phúc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do nhưng cuối cùng phải là gì? Hạnh phúc. Có độc lập, có tự do mà không có hạnh phúc thì có giá trị gì không à anh chị em? Đấy. Cái mục tiêu tối thượng của nhân loại là tiến đến hạnh phúc. Các bạn có độc lập, có tự do nhưng lại không có hạnh phúc thì không có giá trị gì cả. Cho nên cái hạnh phúc cuối cùng là rất đúng, rất chính xác. Và tất cả chúng ta là những sinh linh ở trên trái đất này đều mong mỏi hạnh phúc, thưa anh chị em. Ta phấn đấu, ta làm ăn, ta cống hiến này khác cũng đều là mưu cầu hạnh phúc cả đấy. đây là chân chính. Mà nói Thầy Thái Minh đi tu, các sư đi tu cũng là mưu cầu hạnh phúc thôi. Wow. Vấn đề là bây giờ ta đi con đường nào, biện pháp nào để đạt được hạnh phúc đấy. Và vấn đề nữa là xác định hạnh phúc ấy là cái gì? tiêu chí của hạnh phúc nha à, một thời chúng ta chiến tranh đói khổ thì chúng ta nghĩ là gì có cơm trắng ăn là hạnh phúc rồi nha không phải nghe tiếng bom tiếng đạn thế là hạnh phúc lắm rồi Đấy. thầy thái minh với anh năm thì cũng sinh trong cái thời mà từng nghe tiếng bom tiếng đạn chạy chạy loạn chạy giặc lúc ấy các cụ rồi làm sao mà hết chiến tranh ăn cháo cũng hạnh phúc lắm rồi chỉ mong thế thôi chừng không dám mơ ước cơm trắng đâu đến khi hòa bình lập lại thì ăn cơm khoai cơm độn lúc ấy lại ước mong thôi có cơm trắng mà ăn học sinh đi đâu hỏi nhau thế nhà mày hôm nay ăn gì mà nhà tao hôm nay được ăn cơm trắng trộn nước mắm ôi trời thế là sướng lắm rồi thế là hạnh phúc lắm rồi có cái quần mà lành không phải vá chằng vá đụp thế là hạnh phúc lắm rồi Đấy. thế còn bây giờ chúng ta thì không phải là cái, cái chuyện cơm ăn áo mặc nữa bây giờ cái tiêu chú hạnh phúc nó lại nâng lên nó lại là cái khác rồi ừ. đấy cái khác rồi thế và bây giờ trên thế giới thì người ta đưa ra rất nhiều cái tiêu chí để đánh giá một dân tộc một đất nước nào là hạnh phúc ừ. chẳng hạn bây giờ họ đưa ra như là bhutan là một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới Bhutan thì là một đất nước mà đạo Phật là quốc đạo thưa với anh chị em à, cái thu nhập đầu người của họ không cao cuộc sống công nghiệp của họ không có không phải là phát triển thế nhưng họ lại được đánh giá là một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới Đấy. thế giới đánh giá đấy thì thưa các anh chị em vậy thì cái mục tiêu của chúng ta phấn đấu đến là con người phải đạt được hạnh phúc mà vậy con người đạt được hạnh phúc thì con người ấy phải là thế nào phải qua giáo dục con người ấy phải là con người có trí tuệ mới biết hạnh phúc thôi anh chị em cái người ngu á họ không hiểu giá trị của hạnh phúc không biết theo là hạnh phúc đâu thì cũng giống như con vật ấy chỉ biết đói thì đòi ăn thỏa mãn một số các cái ham muốn dục lạc thế thôi Đấy. cho nên để mà biết biết về hạnh phúc biết thưởng thức hạnh phúc thì cũng phải qua giáo dục đấy và anh chị em thấy ở cái tầng lớp càng cao cái hạnh phúc của cái người ở những cái giai tầng cao nó lại khác chúng ta đấy. Ừ. đấy thế thì muốn đạt được những cái mức như vậy chúng ta phải qua giáo dục phải qua giáo dục thầy muốn nói cái gì cũng quy về sự giáo dục hết đấy cái ngành giáo dục quan trọng đến như vậy các anh chị em ừ, rất quan trọng thế thì thầy giáo hiệu trưởng là cái người phải xây dựng trường mình trở thành một cái đại gia đình và các em học xong nó ra khỏi trường nó nhớ thầy nhớ cô và nó về với thầy giống như về gặp cha gặp mẹ vậy đó ừ. thầy phải quan tâm đến tất cả cán bộ giáo viên của trường xây dựng cái khối đại đoàn kết trong toàn trường rồi thúc đẩy mình phải là tấm gương để cho anh chị em hăng say yêu nghề tức là phải gương đấy thầy thái minh ở đây cũng thế thưa anh chị em đứng trước hàng ngàn hàng vạn phật tử tín đồ tăng ni hàng trăm tăng ni của chùa mình không làm gương không được mình không là trung tâm đoàn kết kết nối không được Ờ. mình lại phải vừa có cái rộng và phải vừa có cái sâu ờ. phải đi sâu sắc trong cán bộ giáo viên hiểu được cuộc sống anh em à, tâm tư nguyện vọng của từng người cái đó là cái cần thiết rất sâu sắc để mình kết nối và người ta thấy cái đức của mình cái đức thật sự tận tụy hy sinh mới được đó rất quý đấy thầy chỉ mong là thầy hiệu trưởng làm được việc đấy thì cái trường ấy sẽ phát triển thầy có kinh nghiệm từ cái chùa vàng của thầy ừ. phật tử nhân dân thập phương về đây gặp thầy họ rất hoan hỉ có cụ là ôm chầm lấy thầy là khóc nức nở luôn đấy. thế thì nó phải xuất phát từ cái tâm đấy, cho nên thầy hiệu trưởng là phải một cái thầy có một cái tâm yêu người tâm vì người đấy. vì sự nghiệp thật sự đấy thì mới mạnh mẽ được nếu mà thầy thế minh nghĩ là thầy thế minh không có những cái tâm đấy chắc chắn cái chùa vàng nó cũng không thể như này được nó cũng chỉ như làm cái chùa con con ngày xưa thôi đấy. với cái tâm mà mình được phụng sự được cống hiến mình đem cái tâm nó ra đấy mong sao các thầy hiệu trưởng là các nhà quản lý thì với được cái tâm như thế à, đây là một cái đại gia đình một cái trường mầm non, một cái trường cấp 1, trường cấp 2 cũng là một đại gia đình. Xây được cái hình ảnh của mình là một người chủ một cái gia đình như vậy đấy thì thầy tin là cái trường đấy sẽ rất phát triển và sẽ đào tạo ra được rất nhiều những học trò ngoan giỏi môi trường tốt môi trường tốt cái vấn đề thứ ba với các thầy giáo cô giáo cái trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp đạo đức người thầy thì kính thưa tất cả anh chị em trong cái thời gian vừa rồi trên mạng xã hội cũng có kê một số các trường hợp cái cách ứng xử của một số thầy cô mà các cái hành vi nó không đẹp nó cũng gây mất uy tín cho ngành của chúng ta nó làm suy giảm cái niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục chúng ta không phải nhỏ đâu vì anh chị em biết ừ, chỉ một chuyện một hiện tượng đưa lên mạng nó lan truyền tất cả và người ta nghĩ là cả ngành chúng ta như thế cái mạng xã hội nó có cái hay nhưng mà cũng có cái dở như vậy Tất nhiên nhiều những vị nổi tiếng ca sĩ rồi là này khác là khi mà bị một ừ, cái sự vụ gì đó đưa lên mạng là thôi nó mất hết uy tín có nhiều vị là đi đến từ từ vậy đấy thế cho nên là cái thời gian vừa rồi ngành giáo dục chúng ta cũng xuất hiện một số những con sâu ảnh hưởng thật sự ảnh hưởng đến, đến ngành giáo dục đến uy tín của ngành rất nhiều thế mà xã hội thì lại cực kỳ quan tâm chúng ta nhớ chúng ta với tư cách là người thầy là người thầy là không phải một con mắt người ta soi trăm ngàn con mắt người ta soi cũng giống như thầy thấy mình ở đây thế không phải hai con mắt một người nào soi đâu trăm ngàn vạn con mắt người ta soi ta để ý từng chút một đấy cho, cho nên mình đi mình đứng mình cũng phải tỉnh giác mình cũng phải ý thức được mình là gì phòng các thầy các cô cũng học cái, cái gọi là tỉnh giác này của nhà phật nhà phật thì gọi là chính niệm và tỉnh giác đừng bao giờ mình quên mình là người thầy các thầy các cô có thể đi ra chợ cũng mua cũng bán nhưng mà mình cũng phải nhớ ở chợ nó đủ các thành phần có cả cha mẹ học sinh ở đấy có cả các em học sinh ở đấy đấy mình mua mình bán mình cũng mặc cả mình cũng trả giá cũng không <laughs> khác gì mấy bà hàng hàng tôm hàng cá thì mình mất điểm luôn đấy đấy các cô nhớ mình là thầy là cô đi chợ người ta cũng theo dõi đấy trả giá mặc cả cũng phải trả giá đúng tư cách người thầy nghe không? đúng tư cách người thầy chứ không phải mình cũng lại trao chát như hàng tôm hàng cá mất điểm luôn người ta đánh giá luôn khó vậy đấy đi ra ngoài đi trên đường mặc áo thế nào mặc quần ra sao người ta cũng để ý vậy đấy <laughs> đấy cái khổ của người làm thầy là thế <laughs> mình không thể tự do mình phóng túng như người bình thường được đâu không khác ạ mình là thầy mà thầy là mô phạm mô biểu và phạm cái chữ phạm này này thưa với các thầy cô cái chữ phạm này là phạm là phạm hạnh phạm hạnh là nghĩa là nết hạnh thể hiện cho cái đạo đức đức tốt mô là biểu tượng là điển hình đó khi mình đã đứng bước chân bước vào nghề làm thầy là như vậy đấy khó lắm đấy dũng cảm lắm đấy anh chị em đi đứng nhà phật các thầy thì dạy cho chư tăng khi làm thầy là bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi gọi là tứ oai nghi đi phải đi thế nào đi mà chân nọ đá chân kia tay vung tay vẩy không được đâu sư mà đi như thế là không được mất điểm đứng thì mà đứng mà hai tay chống nách rồi là tựa tường tựa cột đấy đứng gọi là cái kiểu ngả nghiêng là cũng không được ngồi thì mà lại ngồi mà chẳng háng ra cũng không được ngồi phải ngồi trang nghiêm nằm ấy thì không phải là nằm gọi là nằm tành hình ra đâu mà phải nằm nghiêng Đấy, phật dạy các sư mà nằm ấy là phải nằm nghiêng bên phải khi nằm ngủ phải nằm nghiêng bên phải Đấy. giống như con sư tử nó nằm đấy. thế thì để nói với các thầy cô là phật dạy các thầy kỹ như vậy đấy để chọn đào tạo được một vị sư là phật đó rất kỹ thế và đối với nhà phật các thầy thì để tuyển làm sư cũng thế cái người mà gọi là lục căn mà bất cụ sáu căn không đủ không được làm sư đó. ví dụ như là mắt thì bị lác mà không được làm sư tay khèo chân khèo không được làm sư đấy tức là nó cái tướng nó không được đẹp không được làm sư vậy vì sao mình đứng trên muôn dân đấy. thế chúng ta gọi là ngành giáo dục chúng ta để đúc ra những con người chân thiện mỹ mà trong đó có cái mỹ vâng. không thể nào không được cho nên đức phật của các thầy ấy thì là ngài đẹp lắm đức phật đẹp lắm thưa với anh chị em trong kinh tả đức phật là một người đủ 32 tướng tốt gọi là tam thập nhị hảo tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp tùy hình đức phật ấy. đẹp lắm không phải bình thường thế cho nên là ngài mới đủ cái uy đức để giáo hóa tất cả mọi người thưa anh chị em Đấy, cho nên các thầy các cô khi lên bục giảng vì thầy cũng đã từng làm thầy rồi mình cũng phải rất cẩn thận từ cái cách ăn mặc mọi cái nó phải làm biểu mẫu nó phải là gương và mình không ăn mặc như người đời bình thường được các thầy các cô là khác với người đời bình thường đấy nghe không? À, khác người đời bình thường Trước đây Thầy có, có xem một cái clip có một vị giáo viên người nước ngoài lên bục giảng cởi trần mặc có sót ông này thì cũng ờ, body cũng tương đối <laughs> nhưng mà cái đấy là cũng không được cái clip đưa lên cũng rất nhiều người ta phản đối cái vị này dạy ở ở miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh không được thưa các anh chị em mình là nhà giáo mình không thể như thế được Đấy, không thể thế được nó khác mình không phải là chỗ để mà thi thể hình ừ. không phải là tuyển người mẫu mà đấy cho nên chúng ta phải để ý đến mình từng chút một thưa anh chị em à, bất cứ một cái gì của ta cũng ảnh hưởng đến các cháu các em rất nhiều đấy. Phật dạy các thầy bốn oai nghi các ông phải giữ gìn đi đứng nằm ngồi phải giữ gìn y phục cũng thế phải trang nghiêm đấy là cái hình thức bên ngoài thế còn nội tâm bên trong mình cũng phải trong rồi. thế cái gương người thầy hay lắm thầy mình kể để cho các thầy nghe một câu chuyện trong trong nhà chùa nhà phật có cái cháu bé này nó rất nghiện ăn đường thích ăn đường lắm thế mẹ cháu muốn cháu bỏ đường cai đường biết là cháu rất quý một sư thầy trụ trì ở cái chùa cái chùa làng bên vì chị cũng hay sang đấy chị đi lễ rồi cho cháu đi lễ biết là cháu quý thầy lắm thế hôm chị mới tính là đưa con đến chùa để gặp sư thầy để nhờ sư thầy khuyên cháu bỏ đường đi thế thì đưa cháu đến chùa gặp sư thầy vào chào hỏi thầy xong rồi bạch thầy cháu nhà con nó nghiện ăn đường lắm con xin thầy khuyên cháu và cháu bỏ ăn đường đi giờ xuống hết cả răng rồi à, ăn đường nhiều không tốt thế thầy khuyên cháu giúp con thế thì thầy chủ trì thấy cười cười thầy bảo à thế à thôi được rồi bây giờ thế này thầy hẹn chị một tuần sau mang cháu đây thầy khuyên chỉ ôi thầy khuyên cho cháu con một tiếng thì có gì đâu mà mà không thôi thầy hẹn với chị thêm một tuần sau giờ thầy chưa chưa khuyên cháu được chị không hiểu là lý do sao đành phải đưa con về đưa con về một tuần sau là đưa con sang chùa bạch thầy hôm nay như hẹn con đưa cháu sang thầy khuyên cháu nó vẫn ăn đường nhiều lắm thầy ạ ăn cơm toàn cơm không trộn đường này thế thầy mới gọi cháu vào à, thế con quý thầy không con quý thầy lắm thế thầy dạy con con nghe mà con nghe à, thế con là ăn đường nhiều không tốt ăn đường nhiều nó vừa hại cho răng mà nó có ảnh hưởng đến trí tuệ sức khỏe đấy ăn vừa phải thì được nhé con bớt ăn đường đi nhé thế cháu bé bảo vâng ạ à, con nghe lời thầy thế xong nó chạy ra ngoài đi chơi và mẹ cháu đang ngồi trong đấy con bạch thầy thế mà có, thầy có khuyên cháu có mỗi câu thế thôi mà sao thầy lại bắt con phải đến một tuần sau mới mới lễ thế thầy khuyên cháu thế thầy trụ trì thầy nói là không giấu gì cô thầy nói thật đấy là tuần trước chính thầy cũng là người nghiện ăn đường chính thầy cũng nghiện ăn đường thầy chưa bỏ được cho nên cả một tuần vừa rồi là thầy cố gắng thầy bỏ đường đấy và bây giờ thì đúng là thầy bỏ đường được rồi thầy bỏ được rồi hôm nay thầy mới khuyên cháu thầy mới khuyên cháu và thầy khuyên như thế là khuyên thật vì thầy làm được cái điều đó đó thưa với anh chị em đây là một câu chuyện trong nhà thiền và cũng để nói lên cái người thầy là như vậy đấy người thầy là như vậy đấy và khi mà người thầy giữa lời nói và việc làm nó song hành với nhau nó đi đôi với nhau thì nó có sức mạnh cho nên ấy, giảng dạy từ trí mà còn phải từ tâm của mình nữa thưa anh chị em thầy thanh minh khi thuyết pháp cũng thế khi nói chuyện là nói chuyện bằng cả cái tâm của mình những cái gì mình làm được thì mình nói mình làm được cái gì chưa làm được là mình nói mình chưa làm được tất cả với tâm chân thành thầy giáo cũng phải có cái phẩm chất như vậy thưa các anh chị em vì các em nó cũng tinh lắm nếu nó thấy thầy nói một đằng thầy làm một nẻo thầy dạy trên bục thì hay nói đạo đức hay mà thầy ra ngoài thầy ứng xử nó thấy không ra gì nó xem thường ngay và không bao giờ nó học theo mình mà không bao giờ mình nói được nó nữa đấy cái vai trò cái tấm gương nó quan trọng lắm rất quan trọng đây là một câu chuyện rất điển hình trong nhà thiền Đấy. ông thầy phải thế trung thực như vậy mà mình làm được mình không làm được mình bảo người ta làm sao mình không bỏ được là sao mình bảo người ta bỏ được có phải đấy là gọi là mình khuyên mà sáo rỗng không được cho nên, nên thưa các thầy các cô là mình dạy người nhưng mà lại chính là phải dạy cả mình nữa khi mình dạy người thì chính cái, những cái điều mình dạy người mình phải quay lại dạy chính mình cũng phải như vậy nó mới có sức mạnh và đấy là cái sức mạnh truyền tải của của người thầy của ngành nghề giáo dục của chúng ta chúng ta dạy từ tâm của chúng ta chứ không phải chúng ta học một mớ kiến thức xong chúng ta cứ thế chúng ta nói là cái máy nói không có hiệu quả nhiều bây giờ chúng ta thuê một người nói xong ghi âm lại để vào cái loa cứ thế nói thực sự nói người ta nghe được nhưng cái sức truyền tải chúng ta không không nhiều tại sao mà bác hồ bác nói ngàn ngàn dân nghe theo và vâng, đấy sức mạnh nó từ cái tâm ấy truyền ra cho nên cái, cái vai trò người thầy đứng trên bục hết sức là, là quan trọng chúng ta truyền cho các em cả một tâm hồn cả một trái tim của mình nữa đấy nó phải cảm nhận được đấy. cảm nhận được cái tâm của người thầy nó mới gọi là tâm ấn vào trong tâm được nhà, nhà thiền thì gọi là tâm truyền tâm mình nói như thế mới truyền được nhất là các thầy giáo cô giáo dạy văn dạy sử đấy à cho các em nghe mình tâm huyết thật sự và rất là hay ừ. cái trách nhiệm người thầy bổn phận người thầy không phải đơn giản anh thưa với anh chị em Đấy. cái nghề làm thầy chúng ta đi một bước ra đường cả thiên hạ người ta nhìn người theo dõi Đấy. nó rất là nhạy cảm rất nhạy cảm cho nên thầy thái minh thì gọi là cũng gọi là đồng nghiệp với các thầy mình cũng biết những cái khó khăn của nghề <laughs> tất nhiên đi tu không phải là một nghề các thầy là nghề thầy thái minh thì không phải là nghề đây là tâm nguyện nhưng chúng ta có những cái rất giống nhau có thể chia sẻ với nhau được Đó. thì mong là các thầy các cô ý thức được luôn luôn tỉnh giác được mình là người thầy mình là người cô mà là tấm gương cho học trò đấy thầy thái minh vẫn nhớ hồi bé được đi học mấy thầy giáo mà mình yêu kính thầy lắm và thật sự khi yêu kính thầy thì mình học rất giỏi cái môn đó cái hình bóng người thầy nó ở trong trái tim mình mãi không phai được cái phong cách của thầy cách ứng xử của thầy rất hay nó kích thích mình sáng tạo kích thích mình tư duy Đấy. Và thực sự đấy, cái lối sống, cái phong cách sống của Thầy ấy cũng là một tấm gương rất sáng cho mình học, rất sáng. Đấy. Thưa với tất cả anh chị em, con người ta khi mà học ai mà mình tin yêu, kính trọng người đấy thì tự nhiên mình dồn hết tâm sức mình học. Thích lắm, gọi là nghe nuốt từng lời. Các bạn Khi đã nuốt từng lời thì nó nhập tâm, học rất nhanh các thầy các cô lên bục giảng đừng giảng giống như một cái máy không giảng như một cái máy chúng ta phải tâm huyết chúng ta là con người à, và không phải là một cái máy chúng ta có tâm và chúng ta truyền được cái tâm này chúng ta tỏa ra những cái năng lượng những cái từ trường cho cả một cái lớp học đấy cái đó mới là cái quý nên thì à, hôm nay thời gian thì đúng là không nhiều cũng một tiếng rồi <laughs> thầy rất mong nhé các thầy các cô và với cái tư cách của người thầy thì chúng ta hết sức cố gắng và vị trí của mình cả xã hội tôn trọng thì các thầy các cô phải tự học rất nhiều bây giờ bây giờ phải tự học tự rèn luyện như bác hồ đấy nghĩ mình trong bước gian chân mà gian nan khổ luyện mới thành được chúng ta lấy những cái gian khó những cái khổ này chúng ta luyện mình thưa với anh chị em chùa vàng bây giờ thế một nửa các sư đang ở trong rừng để để tu để rèn luyện đấy tết có được ăn tết đâu thầy thái minh vẫn bắt vào trong rừng tu vẫn ăn ngày một bữa ở trong rừng tu hành rèn luyện phải rèn và chúng ta cái nghề làm thầy thì phải học hàng ngày phải rèn mình hàng ngày phải chăn trở với nghề mới được chứ không phải chúng ta à, nghĩ thế là đủ nếu nghĩ thế là đủ chúng ta không tiến bộ học học nữa và học mãi lenin đã nói rồi chúng ta phải học học nữa học mãi không ngừng hoàn thiện mình mình mới là người thầy sáng và sáng sáng suốt cuộc đời được để các em nó nói theo Thầy Thái Minh rất may mắn là trong cuộc đời Thầy Thái Minh được gặp rất nhiều những người thầy cao quý, nhiều người thầy cao quý là tấm gương sáng cho mình để cho mình có cái sức mạnh mình tiến bước. Đấy, mình thấy được cái giá trị của người thầy như thế. Cho mong lắm, mong các thầy, các cô giữ vững vào cái phẩm chất người thầy, vào cái lương tâm người thầy để chúng ta cùng nhau trong cái sự nghiệp trồng người này và chúng ta đào tạo ra những con người có giá trị cho xã hội mà cho đất nước à, xây dựng đất nước chúng ta tốt đẹp đó là điều thầy thái minh mong muốn xin chúc tất cả các thầy các cô cán bộ uh, trong ngành giáo dục của huyện lục ngạn chúng ta uh, uh, được sức khỏe và luôn luôn tâm huyết với nghề luôn luôn sẽ là những tấm gương sáng và cho mảnh đất lục ngạn mảnh đất bắc giang và của chúng ta Đấy. Đấy, bắc giang chúng ta có một nhân vật cũng đặc biệt nhỉ là ông à, thân nhân trung đúng không ông có câu nói rất nổi tiếng đấy nguyên khí là hiền tài của quốc gia chúng ta là người đúc ra những hiền tài của đất nước đó tỉnh bắc giang với thầy thì cũng rất là nhân duyên mà tỉnh Bắc Giang thì Thầy cũng gọi là quê hương cũ của Thầy, Thầy là Bắc Ninh. Cho nên Thầy cũng rất ân tình. Thầy mong làm sao là sự nghiệp của ngành giáo dục của huyện chúng ta rồi của tỉnh chúng ta ngày càng phát triển, à, đào tạo được nhiều những con người có giá trị cho xã hội, cho đất nước. Thưa với các Thầy cô, nhà Phật, các Thầy thì có câu rằng là dù xây chín đợt phù đồ chẳng bằng làm phúc cứu cho một người mà ngành giáo dục của chúng ta không phải cứu cho một người chúng ta cứu cho rất nhiều người cứu cho cả một xã hội wow. cho nên cái phúc của các thầy các cô ở trong ngành giáo dục rất lớn các thầy các cô cũng đừng sợ mình nghèo mình thiếu trời có mắt đấy mình cứ chăm chỉ làm phúc rồi trời cũng bù cho mình nghe không chắc chắn như vậy rồi con mình cháu mình nó nhờ cái phúc của mình mà nó làm nên cho nên thầy nói ngành giáo dục là cái ngành tạo ra phúc lớn nhất đấy cũng giống như thầy thái minh ấy. trong chùa thì phật dạy là trong các sự bố thí bố thí pháp đứng đầu bố thí pháp chính là giáo dục đấy chính là dạy dỗ và giáo dục cho nên các thầy cứ yên tâm tin thầy thái minh nhé và tin phật ta có thể nghèo trước mắt nhưng ta sẽ giàu về sau phước báu của ta có nghèo đấy cứu có phải một người đâu người ta cứu một người đã phúc đẳng hà sa mình cứu vô số người nếu chúng ta không dạy dỗ con em chúng ta trở thành con người hư hỏng là chúng ta mất mất một người là chết mất một con người đấy nó là người mà không phải người thì đúng là mất đấy cho dạy cho nó thành người là cứu người đấy mà không phải một người cứu rất nhiều người thế và cũng qua cái buổi giao lưu hôm nay thầy thái minh rất mong thì tới đây trong cái khóa tu mùa hè của chùa tổ chức thì các thầy cô cho phép các em học sinh của mình và động à. viên và nói với cả phụ huynh để cho các em về chùa tham dự khóa học hè. Thì chùa thì đón nhận học sinh à, cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học cấp 1 thì nhỏ quá các cháu chưa chưa về chùa được. Thế và ừ, chùa thì đài thọ toàn bộ kinh phí cho các cháu khi về tu học rèn luyện ở chùa nếu mà các cái ờ, cơ sở mà khác á, thì có thể một cái khóa tu hè các cháu phải đóng góp kinh phí ba bốn triệu đấy có những chỗ cao mà thầy thấy là thu cháu 6 triệu